quý vị, thưa các bạn, ngoài các thứ gia vị đồng thời cũng là dược thảo như ớt, tỏi, gừng và nghệ, còn có hạt tiêu nữa và đặc biệt là hạt tiêu dài Ấn Độ có tên gọi là Pipali. Ở Việt Nam chúng ta có trồng loại tiêu dài Ấn Độ này và được gọi bằng cả hai tên tiêu dài hay tiêu lốt. Theo các nghiên cứu của y khoa truyền thống Ấn Độ, hạt tiêu dài Pipali là một trong những thảo dược mạnh mẽ nhất được đưa vào các công thức thảo dược để tăng cường tuổi thọ. Được coi là chủ chốt cho quá trình thanh lọc cơ thể vì nó làm sạch chất cholesterol, vận chuyển chất dinh dưỡng và giúp loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể. Hạt tiêu Pipali cũng giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thụ và trao đổi chất của thực phẩm, giúp làm dịu các dây thần kinh để ngủ ngon giấc vào ban đêm. Nó cũng được sử dụng trong việc điều trị bệnh lị mãn tính và sán lải. Việc ăn hạt tiêu dài thường xuyên giúp thuyên giảm ho và viêm họng, viêm cuống phổi và bệnh suyễn. Tiêu Pipali cũng chữa nấc cụt và cải thiện tình trạng mất ngủ ban đêm. Nó được sử dụng để điều trị bệnh sốt bất thường, rối loạn tiêu hóa, bệnh trĩ và bệnh thiếu máu. Tiêu Pipali tăng cường lưu thông máu tăng cường hệ miễn dịch. Nó cũng trị buồn nôn và đả thông các tắc nghẽn. Nó giúp cải thiện sức khỏe của phổi, giúp giải độc phổi, thận và làm sạch các tuyến bạch huyết. Tiêu Pipali giúp tăng cường khẩu vị và tiêu hóa, giúp chữa đau dạ dày, ợ chua, khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy và bệnh dịch tả. Nó cũng được dùng để điều trị nhức đầu, nhức răng, thiếu vitamin B1, hôn mê, động kinh, đột quỵ, phong cùi, mệt nhoài, sưng lá lách, nhức mỏi, sổ mũi, tê bại, bị rắn cắn, bị trùng uốn ván, khát nước, bệnh lao và bướu. Nhiều phụ nữ ăn tiêu trong thời kỳ sinh nở và sau khi sinh con 3 đến 6 tuần, lúc tử cung chuyển lại kích thước bình thường, và tiêu Pipali cũng trị đau bụng kinh nguyệt. Hạt tiêu dài Ấn Độ có chứa một chất hóa học được gọi là piperin. Piperin có khả năng chống lại một số ký sinh trùng có thể lây nhiễm sang người. Nó cũng dường như thay đổi niêm mạc của ruột. Sự thay đổi này cho phép một số loại thuốc và các chất khác uống vào được cơ thể hấp thụ một cách tốt hơn đặc biệt khi được dùng chung với các thảo dược khác, hạt tiêu Pipali nhân công hiệu của các dược thảo này lên hàng trăm lần và như thế giúp cho tiến trình lành bệnh được mau chóng hơn. Thí dụ điển hình nhất là trường hợp của trà Jason Winters. Loại trà này gồm 3 thảo dược khác nhau là Chaperol, Sage và Red Clover, cộng thêm với hạt tiêu dài Pipali Ấn Độ nữa. Nếu bạn bỏ 2 phần Chaperol thì trà Jason Winterstea có công hiệu chữa tất cả mọi thứ bệnh ung thư một cách rất là nhanh chóng, một cách bất ngờ không thể nào tưởng tượng nổi. Khi nấu trà lá nim cho thêm vài hạt tiêu dài, tối đa là 10 hạt một ngày, không những được thêm lợi ích của hạt tiêu dài, mà hạt tiêu còn giúp tăng hiệu quả của lá nim lên gấp nhiều lần và như thế gia tăng hiệu quả chữa bệnh của Lanim một cách mau chóng hơn nữa.